Xin chào tất cả anh em Hiện tại bây giờ đi ờ, chơi tài xỉu Lắc tài xỉu Rất là khó có thể ờ, Để chúng ta đưa những cái bộ ờ, Hột câu chuyện Hay là những cái đồ có tang vào Bởi vì sao Khi đi lắc tài xỉu ấy, Chỉ có ba cái yếu tố là Chúng ta có thể đưa vào Thứ nhất là hột Thứ hai là nắp Và thứ ba là dĩa Một trong ba cái đấy bắt buộc nếu như mà chúng ta chơi đồ công chuyện thì bắt buộc một trong ba thì đấy là phải có tang quan trọng là nó là nhiều hay là ít thôi thì cũng đáp ứng nhu cầu của anh em thì hôm nay tôi uh, xin giới thiệu với anh em về một cái cách lắc tài xỉu một cái mẹo chơi tài xỉu bịp rất là hiệu quả và áp dụng với tất cả những anh em nào đang đi lắc tài xỉu lắc cái tại những sòng sới những cái trường gà đây nó là những cái bộ hột tài xỉu tôi nói luôn đây là hột công chuyện không phải là hột không tang nhưng mà quan trọng là khi chúng ta đi chơi chúng ta có thể đưa vào được bởi vì khi anh em đi lắc cái thì tất nhiên là hột nắp chén dĩa là của chúng ta khi đi lắp bây giờ người ta thường thường sẽ kiểm tra qua hột bằng à, cục hít dọi đèn cũng như là một số nơi người ta có thể là dùng à, nam châm à, xin lỗi người ta có thể là dùng nước muối thậm chí thua người ta có thể trẻ hột ra nhưng mà điều đó chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được cho anh em với cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang 100% như thế này kết hợp với lại hai cái máy đây nó là hai cái máy dung này khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được bộ hột này vào nắp chén dĩa nào cũng được chúng ta sẽ biết được ở bên trong là về tài hay về xỉu tỷ lệ của nó sẽ đạt từ 85 cho đến 90 phần trăm trở lên có một số trường hợp chén phản ví dụ như là bộ hột này tôi đã làm vào mặt lục và chén phản ví dụ như trường hợp là 136 à, hoặc là 126 cũng như là 116 hoặc là 622 đó là trường hợp chén phản nhưng mà khi chúng ta đi lắp thì chúng ta biết được bên trong có con lục rồi thì tỷ lệ ăn thua của mình đã là lên đến chiếm đến 90 phần trăm khi chúng ta biết bên trong có lục thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh vào tài hoặc là khi người tay con người ta đặt vào tài nhiều quá đúng không ạ khi đặt vào tài nhiều mà chúng ta biết bên trong có lục rồi chúng ta sẽ can nền sẽ gạn nền đi đấy nó là một cái mẹo lắc tài xỉu một cái cách đánh tài xỉu rất là hiệu quả và mới nhất 2021 hiện nay tôi sẽ áp dụng và đưa vào anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em tránh làm mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một vài chén và trước khi lắc thử tôi sẽ thử qua ừ, dọi đèn cũng như là cục hít đây thường thường thì đi chơi người ta sẽ soi bằng mặt ngũ này và mặt nhị nhưng mà với tôi hột này thì hoàn toàn trong không có phát hiện bất kỳ một cái gì cả Đó. không có chấm đen thử nam châm thử cục hít dọi đèn cũng như là ngâm nước muối thậm chí trẻ hột ra cũng không tìm thấy gì cả bây giờ nếu như anh em nào muốn chơi thì tất nhiên chúng ta phải chọn lựa những cái đồ không tang thì chúng ta mới có thể chơi được bởi vì khi vào ờ, chơi tất cả sòng sới chủ sòng người ta sẽ kiểm qua hột ờ, tôi là một người hay đi lắc nên tôi hiểu điều đó dĩa thì hoàn toàn không có gì đây là cái nắp nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé đó. bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít cho anh em xem đây nó là cái cục hít trắng anh em nhé tôi sẽ thử qua hột luôn cho anh em đồng thời thử luôn cả nắp chén dĩa Đó. đây chính xác là cục khí trắng Đó. như thế này là chúng ta đã hợp lệ khi đi ờ, vào sòng sới và bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem vài chén với cái máy này có thể anh em kết hợp đây nó là cái máy rung này còn đây nó là cái máy thu sóng khi vào chơi có thể anh em để ở ngay cổ tay này của chúng ta chúng ta mặc áo dài tay hoặc là để ở vai cũng đồng thời anh em có thể là chế vào trong nón cũng được và đây là cái cục dung tôi sẽ để cái cục dung này và thử cho anh em xem ở đây thì âm thanh nó nghe hơi lớn nhưng mà khi ờ, cầm trên tay thì nó rất là êm anh em hoàn toàn yên tâm bây giờ tôi sẽ lắc thử này Đó, đây là khi tôi khởi động máy lên đây, bây giờ đang là hai mặt hai ờ, một một hai tôi sẽ lắc Đây, khi nào có lục nó sẽ rung máy rung rất là Đó, như thế này tôi khẳng định 100 trăm không có lục nếu như trường hợp này tay con người ta có đặt vào lục tài thì chúng ta dở luôn đó lên ba con nhất luôn đó, như thế này tôi khẳng định 100 trăm là có lục khi có lục nếu như tay con người ta mà đánh lục tài ta sẽ can bớt nền đi và chúng ta sẽ um, gạn bớt để cho bớt cái mặt tài đi còn ai đặt mặt xỉu chúng ta cho thoải mái luôn đó 633 một con lục và hai con tam tài số 12 Đó, như vậy bây giờ chán này chắc chắn 100% có lục anh em nhé khi có lục thì người ta sẽ đặt vào xỉu chúng ta sẽ dở luôn kết dở luôn không quan trọng còn nếu ai mà người ta đặt vào tài chúng ta sẽ can nền cho người ta đặt ít thôi có thể đâm số nhưng mà đâm vào mặt lục như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó bởi vì đâm số vào tứ ngũ thì được nhưng mà lục thì chắc chắn là có lục trong này rồi tôi sẽ khui cho anh em xem đó 236 tài số 11 như thế này khẳng định với anh em 100 trăm không không có lục này đây cũng là chén phản nữa bởi vì nó không có lục vẫn không có lục anh em nhé hai hai năm này vẫn tiếp tục không có lục nữa đó một ba bốn ai đặt vào tài chúng ta dở luôn vẫn không có lục anh em ạ ai mà đặt lục tài dở luôn kết dở luôn đó một hai ba xỉu số 6 vẫn không có lục 122 xỉu số 5 tiếp tục không có lục nữa giữ cầu luôn đó 134 tiếp tục vẫn không có lục anh em đó 3 3 2 xỉu số 8 vẫn là không có lục luôn hai ba bốn vẫn không có lục hai ba bốn xỉu số 9 đó như thế này tôi khẳng định 100 trăm với anh em chắc chắn là có lục và khi có lục thì người ta giờ đặt vào xỉu chúng ta kết giờ luôn còn ai đặt tài chúng ta phải đánh lục tài thì chúng ta phải gạn lên đi hai con lục và một con nhị đó với cái bộ hột tài xỉu bao dung này thì tôi khẳng định với anh em là khi đi chơi chúng ta luôn có cửa thắng ít nhất từ 80 phần trăm trở lên là điều thứ nhất điều thứ hai nếu mà anh em nào làm tay con chúng ta có thể đưa được ờ, một hột này vào và đứng ngoài chúng ta kết hợp đánh khi nào có lục chúng ta sẽ đặt vào lục tài nếu như chúng ta không ờ, nếu như anh em không ờ, đặt vào cửa không làm vào mặt lục chúng tôi có thể làm vào mặt nhị hoặc là mặt nhất cho anh em bởi nhất nhị thì nó sẽ lên xỉu nhiều hơn còn ngũ lục thì tất nhiên nó sẽ lên tài bao cho anh em hột này trẻ ra không có gì không tăng 100 trăm anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 555 559